tìm chỗ đặt bẫy mình sẽ đi oh, con này ngon đấy đã dạ thực xin chào anh em nhá đấy, hôm nay mình sẽ làm một cái video gọi là đưa đi đặt bẫy đi đặt bẫy này là bẫy um, ở rừng nó gọi là trong rừng thôi cũng không có nhiều cây to lắm nhưng mà có nhiều loại thú nó khác nhau hôm nay mình sẽ như, hôm nay mình sẽ đặt một cái loại bẫy à, bẫy kiềng bẫy dẫm nó dẫm phải là nó trúng bẫy mình đây Đấy, hoặc là dây dây cáp dây à, phanh ấy, mình để buộc cho nó khỏi dãy nó ruộng nó khỏi đứt mất Đấy. hôm nay mình sẽ mang bẫy này đi đặt hôm nay mình mang 15 à, cái đi đặt rồi để anh em à, mai anh em đi thăm xem loại bẫy này thì nó có thể được cầy kiếc các kiểu nó đi qua là nó trúng nha anh em nha rồi mình cùng nhau đi đặt nhá mai xong rồi để cùng nhau đi xem bẫy thăm bẫy rất nhiều điều thú vị và bất ngờ bây giờ trước tiên ta đi à, tìm chỗ đặt bẫy đặt bẫy kiềng này thì nó hơi hơi lâu với lại chọn địa điểm đặt nó cũng phải nó cũng là rất khó nên nó cũng, cũng tùy chỗ mình đặt được đấy chúng ta sẽ đặt ở hùm đây đây có một cái hùm mùa này thì nó ẩm ướt rất nhiều chuột và cầy nó sẽ đi qua đi lại kiếm ăn mình dựa vào cái đấy mình sẽ đi đặt bẫy nha này địa điểm được tiền vết chuột nó xuống mòn xuống bên dưới với lại nó đi đi vào trong này đấy mình sẽ có khi mình sẽ đặt lên một cái này vết chân nó đi vết của nó đi mòn cả đá này đấy, mình sẽ đặt đầy một cái nha sẽ đặt cái đầu tiên ở đây đấy. trước tiên mình sẽ đào một cái hố làm cái hố để vừa cái à, bẫy của mình đấy xong một tí mình sẽ lấp đi vừa zin này đấy, chuột nó sẽ đi qua đây đi qua đây và đi qua sang bên này đấy, các bạn nhớ nhá đấy, các bạn đặt bẫy thiềng này phải để ý không không để ý biết đường nó đi mình không thể mà nó đi qua mình sẽ không được nó đấy, hay dùng cái túi bóng mình đi đặt bẫy này dùng cái túi bóng này nếu mà mình không không mang cái đóng thì dùng dùng đá cự dùng đá cây nó sẽ sẽ hơn nhưng mà mình nhanh hơn nhưng mà mình sẽ nó một cái này mà không được đều mình lấp cái bẫy nhìn kiểu gì kiểu cho nó giống với cái nó đi nó đi qua đi lại suốt ngày mình phải làm kiểu gì <laughs> kiểu mình sẽ ra về ngay đi là một đường mà ờ, nó sẽ đi này đi để cho nó đi có mỗi cái bên ờ, bên bẫy mình thôi đáng kể khỏi đi bên này bẫy mình đặt là không không cần dùng mồi nhé mình thì ờ, uh, dùng cái sợi gỗ nó đi qua dẫm phải là trúng rồi Ui. 14 cái cây đây là một hàng chuột để mình sẽ mình vừa đặt xong cái thứ ba đặt lâu quá làm y như lúc đầu chuột đi như thế nào thì để cho nó để lại làm như cũ như thế để chuột nó mới đi đi kiếm sẽ chắc phải đi chiều này đặt được hết 15 cái cái đây nữa nha các bạn cái này là cái à, thứ tư thôi à, sẽ từ trên kia xuống từ trên kia xuống xuống đến đây mình sẽ đặt vào đây cận cảnh cái này cho các bạn xem là mình à, đặt một cái bẫy nó cái này mình cũng điểm này này mình thấy đẹp rồi Đấy, mình tìm cái buộc buộc dây buộc dây mình tính toán sao thế nào mà kể cả khi mình trúng chúng đấy, trúng nó sẽ quay đến đây nó không bị rơi vực không bị rơi à, kiểu dạng là không bị rơi vào cái hùm nào thì để cho nó khỏi à, rơi vào hùm thì nó sẽ bị đứt chân mình ừ, tính toán làm sao cho nó khỏi à, rơi vào hùm đấy, rơi vào hùm nó hay đứt chân lắm không được nó đâu mình tính toán làm sao cho nó vừa tầm đủ độ rơi là được rơi nó vào nó Ôi dạ, cái này cứng thế Đấy, mình để cái đĩa này, này. thử chèn thử thử xem cái đất bề mặt này cố gắng hót lại hót cái đất bề mặt này bỏ cái đất ở dưới đi để là xa xa tí nhá không đừng có bỏ gần lắm nhìn thấy là nó không vào đâu nó không đi qua đâu chuột này nó khôn lắm sâu thì giác nó thấy đủ độ à, nó dẫm cái đĩa này xuống trúng cái không trúng đất dưới là được không trúng đất dưới là nó bị đấy không trúng đất dưới nó sập căng được cái tứ bóng mình lấy đất à. lấy đất cực kỳ nhẹ thôi nha Ồ, cực kỳ nhỏ vào cái đĩa này sợ mình hạ xuống một tí ở đĩa cho căng quá thì nó sẽ không không không không sập được cái nào mà mềm ấy thì mình phải mới cho căng còn cái nào bậy cứng ấy thì mình sẽ cho nó xuống một tí để cho nó con chuột đi qua thì nó cũng sẽ sập được con to thì con to đi qua thì sập được luôn nhưng mà cho mình tính toán cho con bé bé thôi cũng sập được cho nên này tính thế nào cho nó hợp lý vừa đủ có khi mình cho non quá con chim bé tí cũng chuột đi bé tí thì cũng dính đấy, mình làm lại thế nào cho nó như cái lúc ban đầu đấy, thấy chưa như cái lúc đi ban đầu luôn đấy. mình sẽ chè chè cái bên này vào tí nó, nó sẽ đi rồi đúng cái tâm mình sẽ chọn cái cây bé bé này thấy chưa Đấy, đặt vào đúng cái mép am um, mép mép mép cái mép am um, mép bẫy để cho nó khỏi nhà các bạn biết là tại sao mình cho cái que đấy vào cho que đấy vào thì nó sẽ con chuột nó uh, nhìn thấy cái que đấy nó mới nhảy đến đúng đầy bẫy này tâm bẫy đấy, à, tâm bẫy đây nó nhìn thấy que này nó sẽ nhảy đầy nó mới nhảy xuống bên dưới thì mình phải tính toán cho nó một tí nữa, đến lúc mà chuột đi qua nó dính Đấy, thấy chưa các bạn thấy không Đấy. như bình thường hoàn thành cái bẫy gần đến nơi cái chỗ gọi là huyền thoại chỗ này à, đặt hay được à, con to lắm cứ được con cây run này các loại à, nó đi qua đấy điểm đi từ đấy, nó đi từ trên này xuống đấy các bạn trên xuống đến kia mình đặt à, bẫy ở dưới này à, chỗ này mình đặt hay được lắm đấy, ui à chỗ này lại vừa đẹp sang đây cũng hiền thổi đây cũng là biết nó là đào bới đây là con là cây run nhá bạn nhá đây nó đào bới đây này rồi này đào bới mấy ngày rồi mình sẽ đặt vào đây một cái cùng đường đi về sớm xem xe lên đấy xe mình chỉ để được đây thôi bắt đầu đi bộ đi, đi. con chim gì nữa họ hay sáng sớm không biết các bạn có nghe thấy không đó, tiếng to lắm con chim chuẩn bị đến cái bẫy đầu tiên rất hồi hộp vậy mình nó có trông không đi thăm bẫy hồi hộp lắm cái không nhìn thấy bẫy là sướng không biết chúng hay chúng không chúng cứ không nhìn thấy bẫy này dạ, xịt rồi không thấy động đậy xịt thật rồi sập nhưng mà có được gì không ui các bạn ạ sập bẫy không siêu trình sập bẫy không các bạn này mình lại đặt lại đã nha mình đặt bẫy huyền thoại không biết là chúng con nào không ngày đầu tiên may mắn và không trúng rồi mấy ngày cũng suy trúng nó đi qua hiện nay là rất nhiều thứ bóng chúng rất nhiều con thù to nó cứ đi qua đây dính còn hai cái nữa rồi không biết có được không ui dính một con đây các bạn chuột Đấy, con đầu tiên Rồi, hòa kiếp Ui, con này chảy máu Bé bét à cái sản phẩm máu Đấy, mình đặt lại bẫy lại nha cái chỗ hay được nhất này ui có rồi có rồi có sản phẩm này đấy nhìn em em không có bật lửa phải chế chế đồ bật lửa một quả, 뭐가 아이고 뭐 ấy em đi bấy được ba con này cột ba con ra chỗ sáng cho bạn xem nha đi thăm nó trời tối nữa trời chưa sáng anh em ở lán thăm chưa sáng mới vét được con này cũng chết tươi đây con em sóc đây được ba to bàn tay mấy tí ý thì được ý sản phẩm bây giờ là mang về chế biến nấu ăn sáng trời còn chưa sáng hẳn đang làm lông chuột làm lông chuột con hút nữa con này Đấy, nó xong chiều của chiều nữa ban đo đỉnh mà khải kỳ Wow, con này ngon đấy rất ngon đây này đây yang liu đi thái ngon thái ôi đi bảo man sẽ nói nước hỏi chắc cái à, man đi đây đi man đi đi man là làm man man đi man đi